các con biết sách xưa người ta dạy gọi là công cha mẹ sinh thành dưỡng dục ơn đức này chín chữ cù lao các con đã nghe từ chín chữ cù lao chưa chín chữ cù lao cù lao tức là nhọc nhằn là khó khổ chín chữ này thể hiện cái sự nhọc nhằn khó khổ khi nuôi con khi sinh con nuôi con dạy dỗ con của cha của mẹ cho nên hôm nay các con nhớ cho sư phụ gọi là chín chữ củ lao sư phụ xin nói để các con hiểu về chín chữ củ lao này nó có thể khó nhớ một chút nhưng các con nghe để hiểu đã rồi sau sẽ nhớ sau chín chữ củ lao đó là chữ thứ nhất là chữ sinh sinh con ạ là sinh ra mình đấy cha mẹ sinh ra chúng ta đó. cha cho chúng ta mầm sống hình hài mẹ chín tháng mang thai ba năm bú mớm nuốt đắng nhà ngọt chỗ ướt mẹ nằm chỗ giáo xê con đó các con biết khi mẹ mang thai thì cực khổ thế nào rồi vào có thai khổ sở vì thai vào ăn không được ngủ không được xanh sao vàng vọt phải kiêng khem giữ gìn đủ thứ nặng nề thân thể sổ sẻ xấu xí là mẹ của ta vì mang thai mình mà mẹ xấu xí đi mà mẹ mệt mỏi xanh sao ăn bao nhiêu thức ăn vào biến hóa thành dưỡng chất cũng để vào nuôi con nuôi đứa con trong bụng của mình vậy đấy đấy nào chín tháng mẹ phải mang mình ở trong bụng rồi đến ngày mẹ sinh nở thì vô cùng đau đớn chẳng có ai sinh đẻ mà không đau đớn cả các con ạ à. rất đau đớn cho nên người ta gọi là cửa sinh là cửa tử wow. khi người mẹ mà đi sinh ấy, là giống như cửa tử nó mở sẵn ấy. cho nên có nhiều người khi sinh con là chết mất mẹ và có những trường hợp các con ạ à, có những người mẹ vì tim yếu quá bác sĩ nói nếu mà quyết định sinh nếu mà đẻ mà sống con thì mẹ sẽ chết nhưng mà khi hỏi ý kiến thì người mẹ nói là bác sĩ cứ quyết định cứ mổ tôi chết cũng được để con tôi ra đời tôi ký giấy sẵn sàng và đúng là sau ca mổ lấy được đứa con ra thì người mẹ qua đời những chuyện đó đã xảy ra tức là mẹ sẵn sàng hy sinh mình để con được sống được con được ra đời thì các con thấy cái tình thương của mẹ, của cha với mình rất lớn lão Sinh được con ra rồi thì quý con như ngọc như vàng, quý lắm các con ạ. À. Và nói thật các con nhé, lỡ sinh con mình ra nó có tật nguyền con ạ, à, thì người mẹ cũng không bao giờ nỡ bỏ con. Con mình nó không hoàn thiện lại càng xót càng thương lúc ấy mẹ lại chỉ trách mình không biết mình làm sao mà để con mình nó bị tật nguyền thế này chứ có bao giờ mẹ trách con đâu trách mình thôi trách mình kém phúc thiếu duyên sinh ra con nó không được đầy đủ nó khổ thân nó các con ạ à, lại chỉ nghĩ thương con mà trách mình đấy là mẹ rồi cha của chúng ta cả hai người đều lo lắng sinh con cho nên mới có câu một nhà thơ nói rằng con lớn lên nhờ dòng sữa mẹ hiền nhờ công lao mẹ ấp ủ yêu thương mẹ nuôi con quên nắng sớm mưa chiều tình mẫu tử bao la ôi bất diệt ai rằng công mẹ bằng non thật ra công mẹ lại còn hơn non lòng mẹ như bát nước đầy mai kia khôn lớn ơn này tính sao nhớ ơn chín chữ cù lao ba năm nhu bộ biết bao nhiêu tình các con ạ các con cùng trở lại những ngày ấu thơ mới thấy mình hạnh phúc biết bao trong vòng tay của cha của mẹ các con lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần trong một đêm ngủ mà mẹ mà cha vẫn chịu đấy mà cha mẹ yêu thương mình sinh ra các con đấy các con ạ à. toàn thân mình là của cha mẹ các con nhớ như thế cho nên các con cũng nên học nhà nho đừng làm gì nó tổn thương đến thân thể để cho cha mẹ phải buồn, phải khổ. Sau này các con có con, các con cũng sẽ thấy đúng như vậy đấy. Đứa con mình nó bị xây xước chân tay, nó làm cái gì đấy. Các con đi chơi bời, đua xe, theo chúng, theo bạn mà về bị tai nạn thì khổ lắm. Thầy có một uh, cô Phật tử là Đạo Hữu năm ấy mùng 3 Tết đứa con trai của cô ấy nó đi chúc Tết các bạn thế sau đó trên đường về thì mấy đứa đua xe và thật là buồn các con ạ à. nó bị tai nạn ô tô cán và cháu nó tử vong đúng ngày Tết mùng 3 Tết khi nghe được tin đứa con như vậy mẹ của cháu đã chết ngất luôn chết ngất luôn đau đớn vô cùng của con thế và sau đó sau khi mà lo tang lễ cho con xong mẹ của cháu đã quyết định đi tu quyết định đi tu mẹ vừa mang theo cái nỗi đau đớn vừa giác ngộ ra cái lẽ vô thường của cuộc đời con mình nó mới 19, 20 mà đã như thế rồi cuộc đời thật vô thường sư phụ lúc ấy là phật tử với nhau sư phụ cảm được cái nỗi đau của người mẹ đau không nói ra lời được các con ạ đau đớn lắm cho nên các con biết các con là hiện thân của cha mẹ từng tế bào của các con là của cha mẹ thì các con đừng làm gì buông lung rông rỡ để tổn hại đến thân thể này khiến cho cha mẹ đau khổ đó